Chào bạn nếu như bạn đang kinh doanh quán cà phê, trà sữa, nhà hàng, tiệm bánh vẫn chưa thực sự hiệu quả bởi các vấn đề sau đây thì bạn có thể follow Kevin Nguyễn bằng cách nhấn vào nút đăng ký và là những vào nút tìm hiểu thêm để lại thông tin của các bạn ở phía dưới phần bình luận và Kevin Nguyễn sẽ phản hồi lại các bạn. Thứ nhất đó là vị trí kinh doanh của quán không được đẹp và các bạn không cách thu hút khách hàng để cho nhiều người biết tới. Thứ hai là các bạn đưa sản phẩm dịch vụ của quán lên trên các app bán hàng, trên app bán hàng chiết khấu khá là cao khiến cho lợi nhuận của các bạn vẫn không được nhiều. Và thứ ba là các bạn cách là làm sao có bán hàng hàng cho cái app bán hàng đó rất là nhiều các cái quán đã mở trên đó để cho bán hàng trên app không có đơn nhiều đó, tư đó là việc bạn khuyến đóng gói cái sản phẩm của mình để có thể bán được giá cao nhất tốt nhất thứ năm đó là các bạn không cách là đưa sản phẩm của mình lên trên các kênh khác và có thể marketing để thu tới quán mình nhiều hơn và rất là nhiều vấn đề khác và các mình có một giải pháp mà chỉ dành riêng cho các chủ quán kinh doanh trong lĩnh vực MLB và nếu như bạn thực sự quan tâm thì hãy follow kênh của Nguyên và hẹn sớm gặp lại bạn ở ờ, phần tiếp theo